What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear Thì ờ, như các bạn đã xem cái tiêu đề Thì chắc hẳn các bạn đã thấy được là Idra đã ra một chiếc bàn phím cơ màu hồng RGB và tất nhiên chuyện đó là không có xảy ra trong thực tế thì các bạn cũng có biết rồi Idra nó không có phiên bản màu hồng RGB nào cả thì đây là chiếc EK387 RGB đó tất nhiên nó sẽ là phiên bản màu đen và full màu đen nhé thì hôm nay mình sẽ cùng hướng dẫn cho các bạn để để thay thế con này bằng một cái phiên bản full màu hồng từ trên xuống dưới mà có đèn led RGB luôn nhé đây là con EK387 RGB phiên bản 2020 và nó sẽ có một chút cái khác biệt so với phiên bản cũ tí nữa mình sẽ cho các bạn xem Ok bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn thế nào Let's go đầu tiên thì các bạn phải cần có một cái cover màu hồng như thế này cover màu hồng này thì chúng ta có thể mua ở trực tiếp ở trên shop bot gear luôn nhé và giá của nó chỉ khoảng 150 ngàn tiếp theo thì chúng ta cần phải có một cái cạc và cái cạc này phải đủ cứng để mình có thể mở được cái cover của thằng à, EK này ra và tất nhiên chúng ta phải có một chiếc EK 387 RGB rồi bản thường cũng được nhé nhưng mà bản thường thì à, nó có sẵn cái phiên bản màu hồng rồi chúng ta không cần phải làm cái trò này ngoài ra thì chúng ta cần phải chuẩn bị thêm một cái bộ keycap mà màu hồng nữa à, bình thường thì bên Idora nó có bán một cái bộ full màu hồng nhưng mà mình thích cái bộ PPT này hơn bộ PPT màu trắng hồng này mình phối vào thì nhìn nó sẽ có cảm giác cao cấp hơn với lại PPT thì mình gõ nó cũng sướng hơn nữa đỡ bị bóng à, về cái bản màu hồng của thằng Idora full hồng thì nó chỉ là như ABS thôi và giá của nó thì cũng sấp xỉ với cái bộ PPT này thì theo mình tốt nhất thì cứ nên mua bộ PPT bấm cho nó sướng à, việc đầu tiên thì chúng ta sẽ bỏ hết cover cây sang một bên đó, chúng ta sẽ đến với chiếc bàn phím và cái cạc này à, chúng ta sẽ tháo bàn phím ra về con bàn phím này thì nó sẽ là dạng ờ, cái cover nó nằm bên ngoài chúng ta chỉ cần lật ngược lại và như các bạn thấy đây cái cover của nó nó sẽ vòng xuống đây và nó sẽ không có con ốc nào hết cho nên chúng ta không cần phải tháo ốc để mà gỡ cái cover này ra khỏi con bàn phím thì cái điểm chú ý khi mà gỡ cái con này ra thì chúng ta phải đưa cạc xem thử cái chỗ nào mà nó hở có thể nhét được cái cạc này vào để chúng ta có thể khui thì mình thấy cái điểm mà hở nhất thì có lẽ là ở ngay các mép đây khi mình đưa vào chúng ta sẽ thấy nó có cái khoảng hở ra còn nếu như mà các bạn muốn chắc chắn thì các bạn ờ, có móng tay ấy, thì các bạn đưa móng tay vào các bạn hơi nạy lên một chút cho nó có cái khoảng hở để mình nhét cái cái cạc này vào đây à, đặc biệt là cái khúc ở giữa đây thì nó đã khá là mềm à, khi mình đưa móng tay vào thì nó sẽ hở lên một đoạn rất là to mình sẽ dễ dàng đưa cái cạc vào như thế này khi mình đưa cái cạc vào rồi thì mình có thể vuốt ở bên trái một xíu mình đưa hẳn ra bên trái nhé khi nào mà các bạn không thấy không đưa được nữa thì dừng lại đó. khi bạn đưa thì các bạn cố gắng nảy nảy nó ra một xíu cho nó bật cái lẫy ra đó. khá là đơn giản thôi nó cũng nhẹ nhàng chứ nó không có gì phải không có cứng như những cái con khác mà nó cũng khá là nhẹ thôi ừ. bạn đưa qua đưa lại khi nào mà các bạn thấy cái nảy cái lẫy của nó những cái chốt đó, cái chốt của cái phía trước này, này nó nảy ra hết là được chốt này đây là có một cái chốt nữa này ở đây có một cái chốt nữa này và là phía bên này nó sẽ còn một cái chốt nữa ta sẽ cố gắng đưa nó ra luôn Đó. hơi đẩy nhẹ lên một xíu nhé Đó, các bạn đã thấy là nó đã bung hết mấy cái chốt cái ngàm để mà giữ cái nắp ở phía trên lại rồi chúng ta sẽ đến với cái đường ở phía sau cái đường ở phía sau này thì mình cũng làm tương tự như ở phía trước nhưng mà các bạn lưu ý khi mà chúng ta mở cái phía sau á thì chúng ta cố gắng giữ cái ở phía trước này đừng cho nó lệch tức là đừng cho nó quay trở vô lại cái ngàm cũ mà chúng ta phải cố gắng là giữ vừa cả phía trước cả về sau luôn Đó. chúng ta sang phía sau thì nó sẽ cứng hơn một chút nhưng mà không sao ở phía mép này chúng ta vẫn có một cái chỗ để mình luồn cái cạc vào đó khi mà luồn vào thì chúng ta sẽ nghe được cái tiếng lẫy nó lẫy ra cũng khá là dễ gần tương tự như là cái phía mặt trước thôi rồi ok như vậy là các bạn đã thấy rồi đó chúng ta đã mở hết ra được cái lẫy ở à, phía trên này đây ừ. lúc này thì khi chúng ta quay bàn phím lại ta có thể mở được cái nắp này ra rất là dễ dàng rồi đây đây là con bàn phím y đều ra à, ek 387 ta cũng có thể mở ra được luôn nó lật mặt sau ra đó, chúng ta có thể thấy được nội thất bên trong của chiếc bàn phím EK387 khá là chỉnh chu à, về cái điểm nâng cấp của cái dòng 2020 à, này đó là cái phiên bản mới ấy, thì nó sẽ có cái tấm play này màu trắng và cái play màu trắng này sẽ giúp cho cái đèn led nó hắt sáng ra ngon hơn nhiều so với những chiếc à, play màu đen tức là nó sẽ sáng tỏa đều ra và khi mình thay bộ keycap vào thì nó cũng sẽ hợp lý hơn ừ cả bộ cái cover nữa đây bây giờ mình sẽ thử ướm cái cover màu hồng vào nhé đây là cái cover màu hồng đó các bạn nhìn thấy không nó cũng vừa khít luôn ta chỉ cần ấn xuống một phát thôi là nó sẽ vào khít như là một chiếc bàn phím màu hồng luôn bây giờ thì uh, chúng ta sẽ đến cái phần đó là thay keycap sau khi mở cái cover ra thì chúng ta có thể nhổ keycap một cách dễ dàng rồi bây giờ mình sẽ cùng thay cho các bạn xem nhé And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Ok, như vậy là mình đã tháo hết keycap của em này ra rồi. Như các bạn đã thấy thì đây là bản Red Switch uh, ờ, SK387 thì có thể hỗ trợ thay nóng switch cho nên là cái switch này nó cũng không có quan trọng nhiều lắm Rồi, bây giờ mình thử, cắm led vào cho các bạn xem nhé vì đây là các bạn RGB cho nên led của nó khá là lung linh cộng với lại cái play của nó đã sơn màu trắng sẵn rồi cho nên nhìn led nó khá là đẹp đó tí nữa mình sẽ lên cái dàn keycap mà ờ, trắng hồng cho em này và đây là cái bộ cây cáp trắng hồng bây giờ mình sẽ thay cái bộ cây cáp này à, cho chiếc bàn phím EK387RGB nhé à, như các bạn đã thấy là cái bộ cây cáp này là bộ full size thì tất nhiên rồi họ bán thường là chỉ bán full size thôi ít ai bán mà bộ cây cáp TKL lắm full size hoặc là 60 à, TKL thì khá là hiếm và cái bên cái bộ màu hồng của Idora thì nó cũng sẽ là full size Đó thì bây giờ mình sẽ lắp cái bộ ờ, TKL này vào trong chiếc bàn phím Idora nhé như vậy là mình đã vừa mới thay xong cái bộ keycap PPT màu trắng hồng rồi cho em bằng phím ờ, EK387 thì công việc tiếp theo thì chúng ta chỉ cần việc lắp cái cover này vào thôi cover màu hồng này đó đó thì như các bạn đã thấy thì khi chúng ta lắp vào chúng ta chỉ cần ấn đều các chỗ mà các cái lẫy mà nó đã khi mà mình gỡ ra mình đã biết vị trí rồi mình ấn vào nó kêu tắt chứng tỏ là nó đã vào trong khớp của nó rồi và các bạn thấy là cái màu của cái cover này nó hoàn toàn trùng khớp với màu của cái bộ keycap PPT này và những cái ký tự bộ keycap PPT này nó cũng khá là mỏng manh nhìn nó khá là sắc nét và mình thích cái kiểu ký tự như thế này nhìn nó nhỏ gọn và nhìn nó thanh thoát hơn nhiều so với những cái ký tự mà kiểu to đùng thì nó hơi tàu tàu một xíu ok bây giờ thì mình sẽ lên led cho các bạn xem nhé rồi như các bạn đã thấy thì chúng ta đã có một chiếc bàn phím cơ màu hồng và có bộ keycap hồng cùng thời là cũng sẽ có đèn led RGB luôn ở nhìn phía dưới nền thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái nền nó màu trắng nên hoàn toàn sẽ không có bị chối như những cái phiên bản trước đó và khi chúng ta lắp vào thì có cảm giác như đây là sinh ra là nó đã như vậy rồi chứ không phải là do mình đã móc hay là mình đã thay đổi cái cấu trúc của bàn phím tại vì cái khung này cũng chính là do Idra sản xuất ra mà thôi để thay đổi chiếc bàn phím này và chúng ta sẽ có một phiên bản RGB à, màu hồng LED RGB khá là đẹp và tất nhiên thì cái bộ keycap PPT này sẽ cho cảm giác gõ sướng hơn so với bộ ABS đồng thời là nó cũng sẽ không có bị bóng theo thời gian sẽ khá là lâu mới bóng được còn ABS thì nhanh lắm đó rất là ngon luôn à, chỉ có tiếc một điều nữa là cái dây này mình không thể đổi sang dây màu trắng được nếu mà bạn nào có thể móc dây được nữa thì rất là tuyệt vời nó sẽ đồng bộ luôn và phía dưới gầm thì tất nhiên là vẫn là màu đen và cái gầm này thì nếu như mà các bạn muốn thì các bạn cũng có thể gỡ ra và chúng ta đem đi sơn lại ừ. cái khung cũ này thì các bạn cũng có thể kiếm những cái dòng sơn sơn xe thì chúng ta cũng có thể sơn lại cho nó một lớp cho nó khác biệt khác bọt rồi chúng ta thay cũng được à, nếu mà các bạn à, không có đủ chi phí để mà mua thêm cái cover này thì chúng ta cũng có thể tháo cái cover ra và chúng ta sơn lại Ừ, có rất là nhiều bạn đã thử cái này rồi và khá là ok và bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh chiếc bàn phím này cho các bạn coi nha Ok, như vậy là mình sẽ kết thúc video tại đây. Chúng ta sẽ bỏ ra thêm khoảng 300 ngàn để mà có một cái bàn phím màu hồng LED RGB và có trải nghiệm gõ tốt hơn khá là nhiều. Theo như các bạn thì thấy như vậy có đáng hay không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới phần comment nhé. À, với tổng chi phí bỏ ra thì khoảng tầm 1 triệu, đúng rồi, cả bàn phím, cả cover, cả keycap thì chúng ta sẽ mất khoảng 1 triệu cho một chiếc bàn phím cơ TKL màu hồng LED RGB khá đẹp đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear để theo dõi thêm nhiều cái video khác về gaming gear nhé. Bye bye!